Quý vị và các bạn thân mến, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang là những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ cần được phát huy trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức trên trong toàn thể hội viên, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng với nhiều tấm gương tiêu biểu. Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2021, Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ hai trong số những tấm gương đó qua phóng sự dưới đây. Nhắc đến bà Nguyễn Thị Thanh Tân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang, có lẽ ít người nông dân nào ở tỉnh Bắc Ninh là không biết đến. Một người phụ nữ có vóc người nhỏ bé, xinh đẹp nhưng đầy bản lĩnh trên thương trường. Song trên hết, bà là một con người tâm huyết với nông nghiệp quê hương, hết lòng vì người nông dân. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất nghèo khó, xã Đại Lai, huyện Gia Bình. Trước đây vì đồng lương công chức ít ỏi, bà xin ra khỏi ngành giáo dục đào tạo để kinh doanh nông sản. Cũng từ đây, chứng kiến cảnh bà con nông dân quanh năm một nắng hai sương, đổ mồ hôi, sôi nước mắt trên đồng ruộng. Mặc dù vậy, nông sản đến ngày thu hoạch lại phải bán với giá thành thấp do chất lượng và hình thức còn hạn chế khiến bà phải chăn trở và đi đến quyết tâm nghiên cứu một loại phân bón có khả năng tạo đột phá về năng suất và chất lượng. trong năm 2014 thì à, cũng đã cho ra đời một dòng sản phẩm phân bón trung lượng Sinic Sinicom Dioxide và chúng tôi vẫn gọi thân thiện với một cái tên là phân bón Silic Tân Phát. Và từ cái đó thì à, khi mà được bà con dùng phân Ờ, bà con phản hồi lại là phân bón có nhiều những cái ưu điểm nổi trội ví dụ như là dùng phân này thì ít sâu bệnh này rồi dùng phân này thì à, trái hoa trái là ăn nó ngon mẫu mã nó đẹp à, nên bản thân đã từ cái đó mà dẫn đến là tôi đam mê và tôi đam mê đến mức độ mà có khi 9 giờ đêm tôi vẫn ở ngoài đồng hơn 5 năm đã trôi qua kể từ ngày sản phẩm phân bón Silic đến với người nông dân cả nước Hiện tại, trung bình mỗi năm, công ty cung cấp trên 500 tấn phân bón cho bà con nông dân khắp mọi miền. Đúng như khát vọng của bà Tân, loại phân bón trung lượng này đã tạo ra bước đột phá lớn trên đồng ruộng. Theo tính toán của chính những bà con nông dân đã dùng sản phẩm, thì so với các loại phân bón khác, năng suất lúa khi dùng phân silic tăng khoảng 30%, rau màu tăng từ 50 đến 60% và cao nhất là cây ăn quả tăng tới 80%. Từ đó giúp cho hàng ngàn hộ nông dân tăng thu nhập từ nông nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tôi dùng cái phân của cô Tân năm nay cũng là khoảng 4-5 năm rồi. Thì tôi thấy là nó rất là hiệu quả. Nhưng mà xưa trước là tôi còn rụt rè. Nhưng bây giờ là tôi, đấy từ gốc nào từ lần nhớn đến lần bé tôi để thoải mái. Nó tàn chậm mờ lại không sót cây. Cây rất đảm bảo, hoa cây thì rất to mà nhiều hoa bông Đấy là, cho nên là cô Tân cũng ờ, cũng cũng có phổ biến ban đầu nhưng mà về thực tế dùng dùng thì thấy có hiệu quả. Cũng trong thời gian qua, để làm thay đổi tư duy nhận thức của nông dân trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý với điều kiện đất đai và nhu cầu thị trường, doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Tân đã tổ chức miễn phí trên 400 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 50.000 lượt nông dân, cùng với đó là hàng chục cuộc hội thảo đầu bờ ngay trên đồng ruộng. Không chỉ vậy, bà còn thường xuyên cùng các kỹ sư nông nghiệp của công ty lăn lộn qua từng vùng đất, cùng bà con nông dân xuống ruộng, ra tận vườn cây để hướng dẫn các hộ cách bón phân, làm giống, chọn đất. Mang nhiều kiến thức và cả ân tình đến với bà con nông dân – và chính họ đã trả nghĩa lại cho bà, cho công ty với bằng chứng sinh động của những vụ mùa bội thu, góp phần xây dựng thương hiệu phân bón Silic ngày càng lớn mạnh. Mặc dù đã nhận vô số những bằng khen, giấy khen từ các cấp ngành ghi nhận những đóng góp của bà con cho sự đi lên của nông dân quê hương, song đối với người nữ doanh nhân này, động lực lớn nhất để bà tiếp tục theo đuổi công việc của chính mình là tình cảm, sự tin tưởng của bà con nông dân và rất mong muốn bà con mình có những cái sản phẩm tốt nên là tôi cứ mãi biết ừ, ừ, có thể nói là say xưa mãi biết tư vấn cho bà con và bà con rất là uh, yêu quý tôi nên là ừ, từ đó thì uh, bà con cũng thường xuyên là liên hệ để tư vấn và mua phân và khi mà có kết quả tốt thì bà con lại điện đến để uh, khoe sản phẩm hoặc là Ờ, bà con muốn nói với muốn chia sẻ rằng uh, phân bón của tôi rất tốt uh, sản phẩm dùng phân bón ăn rất ngon chính vì vậy mà tôi đam mê và gắn bó với công việc mà cảm thấy như là mình sinh ra để làm phân bón nếu xem mỗi bước ngoặt của cuộc đời là một cuộc hành trình thì với doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Tân, hành trình sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát BG đã trở thành bạn đồng hành của nhà nông trong cả nước. Có lẽ là con đường định mệnh với rất nhiều thăng trầm, nơi bà đã cho đi nhiều tâm huyết, trí tuệ của mình để nhận lại nhiều giá trị cuộc sống. Lúc đầu thì gia đình không ủng hộ bởi vì bản thân tôi gia đình nghĩ là tôi không làm được phân bón trong khi mà um, xã hội thì đang có nhiều những cái bất cập về phân bón nên là người dân chưa tin tưởng nhưng mà tôi cứ kiên trì từng ngày từng ngày tôi thuyết phục người dân bằng chất lượng và khi mà người dân thấy được rằng cái phân phân bón này thực sự tốt thì dù là vất vả nhưng mà tôi đó cũng là một cái động viên an ủi là một cái niềm khích lệ để cho tôi uh, vượt qua được những khó khăn trên đây chỉ là hai trong số hàng nghìn người phụ nữ Bắc Ninh với những phẩm chất đáng quý. Trong gia đình, họ là những người mẹ, người vợ đảm đang. Ngoài xã hội, họ tích cực tham gia lao động, đóng góp tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của quê hương. Qua đó góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ Bắc Ninh, Kinh Bắc trong thời đại mới.